Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Tiến bóng đá VIP nhé Thì cái video đầu tiên trong ngày hôm nay tại cái kênh này Tiến sẽ lên cho anh em một cái trận đấu uh, tiếp tục là tại cái giải đấu uh, SEA Games 32 nhé anh em Đó thì hôm nay là ngày uh, 2 tháng 4 này sẽ có hai trận đấu được diễn ra Đầu tiên đó chính là trận đấu giữa cái thằng U22 Myanmar này cùng với uh, U22 Đông Timor Thì hai thằng này là thuộc bảng A nha anh em Đấy thì nhìn vào cái bảng A hiện, hiện tại thì anh em có thể thấy là Myanmar nó ờ, ở trận đấu này cũng chính là cái trận đầu tiên ra quân của nó tại cái giải ờ, U22 SEA Games 32 lần này đấy thì riêng ờ, về Đông Timor thì nó cũng có vừa vừa có được cái trận ra sân đầu tiên với uh, cái trận thua là tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà Campuchia đó thì tiếp theo đây trước khi mà nói về cái cặp đấu này thì anh em hãy cùng tiến uh, đảo qua cũng như là xem qua về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra xong chúng ta sẽ đi phân tích đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé uh, và anh em cũng đừng có quên là trước khi mà xem cái video của Tiến ấy nhớ để lại cho Tiến các cái lượt đăng ký kênh cho kênh ờ, tiếng bóng đá VIP này đầu tiên là kênh này Tiến cũng giới thiệu luôn là kênh này là Tiến sẽ đăng đầy đủ các giải đấu tại cái SEA Games 32 lần này đó đây là cái kênh mới lập của Tiến nha đó, các giải đấu tại SEA Games 32 Tiến sẽ đăng riêng tại kênh này thôi nha anh em à, tiếp theo đó là hai cái kênh chính của Tiến là tiếng bóng đá cùng với tiếng soi kèo anh em có thể để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh ở hai kênh này nhé Ok và Tiến cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến cái thời gian vừa qua nhé à, quay lại với cái trận đấu giữa U22 Myanmar cùng với U22 Đông Timor thì à, như tiếng nó nói thì sẽ cho anh em đến với tỷ lệ kèo và cái nó đưa ra này đây thì hiện tại đây là cái giải áo làng nên không có được nhiều mã kèo ờ, sớm cho anh em có thể tham khảo đó nhưng mà chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn tầm 4 5 tiếng gì đấy trên trang nó sẽ có nhiều mã kèo hơn cho anh em chơi nhiều mã kèo gốc mã kèo thẻ này rồi cả hai đội ghi bàn hay là mã kèo chấp khác nữa đó mã kèo tài xỉu cũng khác luôn hiện tại thì à, chỉ có duy nhất một mã kèo này tiến cũng đã lên cái bảng như thế này cho anh em có thể dễ xem hơn nhá đó còn những mã kèo mà nó chuẩn hơn cũng như nhiều cái mã khác như là có mã Myanmar chấp 2.75 hay chấp 3 trái nữa em đó chấp 3.25 cũng có luôn rồi có tài xỉu 4 tài xỉu 4.25 nói chung là rất nhiều mã kèo ở trên trang cho anh em chơi đó những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín đấy đó nạp rút nhanh nè mà nó bảo mật nó nó nó ok nó uy tín đấy à, anh em chỉ cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ờ, ví Momo ấy chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong video này đó à, hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả của video ấy đó bốn cái đường link dưới phần mô tả thì à, mỗi cái video Tiến đăng lên đều để những cái đường link dưới phần mô tả như là uh, Facebook này đó uh, Tele rồi fanpage cũng có TikTok anh em kéo xuống phần bình luận cũng có thể thấy nha đó thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua bốn cái nền tảng dưới phần bình luận này của Tiến còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo 0963 731 346 nếu như mà anh em đã đủ điều kiện như tiếng nói ấy, có số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là ví momo thì anh em cứ liên hệ như cho tiến tiến sẽ giúp đỡ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang để chơi nhé cũng như là cách tạo tài khoản rồi cách vào ờ, kèo cách đặt cược luôn đó chỉ anh em là thật sự tin tưởng thì hãy liên hệ nhé còn nếu như mà sợ này nọ bị lừa này nọ tốt nhất thì né ra đừng có liên hệ làm gì mất thời gian thôi tiến không có rảnh mà ngồi giải thích với từng anh em đâu nhá đó thì bên cạnh đó tiến cũng nói thẳng luôn là những anh em nào mà đang xa bờ ấy thua tha xa bờ đặc biệt là cái mùa world cup hay go vừa rồi có nhiều anh em rất là xa bờ ấy đó muốn vào bờ tin tưởng tiến muốn đi với tiến chặng đường dài thì cứ liên hệ với tiến đi đó đủ điều kiện thì tiến cho vào nhóm thôi nhóm này hoàn toàn miễn phí nhá đó ok thì quay lại với cái, cái tỷ lệ kèo này anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước khi đưa ra sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em chúng ta có thể đầu tư kiếm cơm gạo nha đây anh em đầu tiên thì như Tiến đã nói à, hai đội bóng này là thuộc cái bảng A tại cái giải đấu SEA Games 32 lần này có sự góp mặt của Campuchia, Indo cùng với Philippines đó với hai cái đội bóng của cái cặp đấu ngày hôm nay thì à, hiện tại chủ nhà Philippines đó chủ nhà Philippines nó đang có được 3 điểm với uh, chiến thắng là 4-0 trước cái thằng uh, Đông Timor còn ở vị trí thứ nhì đó chính là Indonesia với uh, cũng có được 3 điểm với chiến thắng 3-0 trước cái thằng Philippines đấy thì nhìn chung Campuchia với tư cách là chủ nhà cũng như một cái đội hình khá là mạnh ở cái mùa giải năm nay đó với cái hàng công đang chơi vô cùng thăng hoa thì chắc chắn là cái đội bóng này nó sẽ hướng đến mục tiêu đi xa hơn tại cái uh, giải đấu uh, uh, SEA Games 32 lần này đúng không em với đặc biệt thêm một việc nữa là cái bảng đấu này hiện tại của Campuchia khá là nhẹ luôn đó vì Thái Lan hay là uh, Thái Lan cùng với uh, Malai này Thái Lan cùng với Malai cũng Việt Nam các đội bóng mạnh hiện tại nó đã nằm ở cái bảng bơi rồi đấy ở bảng A hiện tại chỉ có hai đội bóng mạnh nhất đó chính là Campuchia cùng với Indonesia thôi đó bên cạnh đó cái đội bóng thứ ba mà có khả năng để tranh ờ, cái ngôi nhất nhì tại cái giải đấu này đó chính là Myanmar đấy ok thì uh, trước khi mà nói về cái cặp đấu này uh, anh em mới cùng tiến đảo qua trước về cái phong độ của hai đội nha đầu tiên đầu tiên là anh em có thể thấy được cái phong độ của đội chủ nhà Myanmar thì nó đã có được là bốn chiến thắng và một trận hòa cùng với một thất bại ở uh, các trận đấu tại cái uh, giải uh, uh, SEA Games năm 2019 anh em đó thì tại cái giải đấu đó uh, Myanmar nó khởi đầu vòng loại với trận hòa là một điều trước Malaysia đó sau đó là nó có 3 trận thắng liên tiếp 2-1 trước Philippines 3-1 trước Đông Timor và 2-1 trước Campuchia đó và đến cái loạt trận cuối cùng thì uh, uh, xin lỗi anh em khi mà nó bước vào đến cái trận vòng trong á bước vào cái vòng trong thì nó đã để thua Indo đó bước vào trận bán kết nó đã để thua Indo với tỷ số là 24 đó thì sau cái trận thua này à, nó đã bước vào cái trận tranh tranh cái huy chương đồng với ờ, cái thằng Campuchia thì ở cái trận ở trận tranh huy chương đồng đó đó thì à, à, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là hai đều và Myanmar là chính là cái đội mà giành chiến thắng ở trong cái lọt sút penalty may gũi ấy đó thì Myanmar cũng đã về đích với vị trí thứ ba ở cái SEA Games mùa năm 2019 nha anh em đấy còn về cái thằng Đông Timor thì cũng như mỗi năm anh em nó khởi đầu cái mùa giải à, SEA Games cũng như là là các giải đấu khác như AFF Cup này hay là à, nói chung là cái giải đấu thuộc cái ờ, vòng Đông Nam Á mình anh em thì thằng Đông Timor này được xem là cái đội bóng lót đường mà thôi đó như anh em cũng có thể thấy là vào cái mùa SEA Games 2019 luôn thì Đông Timor nó đã trải qua cái chuỗi trận là 5 trận thua đó 5 trận thua liên tiếp đúng anh em tại bán đấu chả có một trận thắng nào thua 0-5 trước Campuchia này cũng như là thua 1-3 trước Myanmar này đó thua 0-4 trước Malaysia này thua 1-6 trước Philippines này đó và mới đây nhất tại cái giải đấu uh, SEA Games 32 lần này thì ở cái trận ra quân ở cái trận ra quân nó cũng đã đẩy thua cái thằng à, Campuchia với tỷ số là 0-4 đó thì xét về phong độ cũng như đẳng cấp thì Myanmar chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn cái thằng Đông Timor về mọi mặt đúng không anh em đó và thêm một việc nữa là cái thằng U22 Myanmar đây là cái trận đầu tiên của cái đội à, bóng này tại cái giải môn bóng đá nam SEA Games 32 lần này đó còn trong khi đó với U22 Đông Timor ấy, thì nó à, được xem là một cái cuộc chiến tiếp theo mà có thể là Đông Timor sẽ có cái ngày giao quân thất bại toàn tập trước U22 Myanmar đó thì à, như anh em đã biết thì mới đây nó đã nhận thất bại 04 trước cái chủ nhà Campuchia này nó đã thể hiện rõ những cái điểm yếu của mình đó tại cái đội tuyển uh, uh, cấp đội tuyển trẻ này thì nói chung uh, ờ, U22 Đông Timor dù là cái đội bóng này đã chia đầy nỗ lực nhưng mà ở cái bảng đấu có nhiều đối thủ được đánh giá là mạnh hơn à, thì U23 Đông Timor à, có lẽ cũng sẽ chỉ, chỉ là hy vọng vào cái việc là có điểm đi về giải thôi đó hy vọng mà một trận hòa thôi mà một trận hòa ở trong cái bảng đấu này cũng chắc chắn cũng sẽ là rất khó đối với cái thằng à, à, đối với cái thằng Đông Timor đó vì cả Myanmar Indo Campuchia chắc, chắc chắn là ba đội bóng này sẽ à, tiếng dám chắc chắn luôn nó sẽ à, có được cái chiến thắng trước Đông Timor mà thôi đó nhưng mà không biết với cách biệt bao nhiêu bàn thôi còn về cái thằng Philippines thì xét về cái trình độ của Philippines ở cái à, thời điểm này chắc chắn nó cũng nhỉnh hơn Đông Timor khá là nhiều đó cho nên Đông Timor nếu như mà muốn có được một cái điểm số trước khi à, giải đấu này chắc chắn cũng là một cái điều mà khó có thể có được dành cho Đông Timor đấy à, còn tuy nhiên thì cái thằng U22 Myanmar ấy thì nó ờ, sẽ bước vào cái trận đấu này với cái quyết tâm rất là lớn sau khi mà có cái chiến tổng huấn tại Thái Lan với cái kết quả không mấy là khả quan đó à, nhưng mà cụ thể thì U23 Myanmar nó đã để thua 3 trận và chỉ thắng duy nhất là một trận mà thôi đó thì bên cạnh đó thì chất lượng chuyên môn và cái nhân sự của U22 Myanmar à, cũng phần nào được giảm sút nha anh em đó kể từ khi một cái huấn luyện viên uh, uh, Bobot nói lời chia tay với cái đội tuyển uh, Myanmar này đó nhưng mà với cái việc mà phải chạm chán cái đội bóng yếu nhất bảng như là cái thằng U22 Đông Timor thì chắc chắn nó sẽ là một cái cơ hội để cho cái thằng Myanmar này uh, có được 3 điểm đầu tay đó để nó nhằm tạo ra được cái lợi thế cho cái cuộc chiến uh, đi tiếp sau cái vòng bảng thì bởi vậy đây có thể uh, sẽ là một cái trận thắng khá là đậm dành cho U22 Myanmar khi mà cái hàng phòng ngự của U22 Đông Timor uh, phải nói là luôn tỏ ra rất là yếu kém và thi đấu rất là uh, kém hiệu quả đó cũng như cái lối chơi của nó không có sự gắn kết nào hết anh em đặc biệt là ở hàng phòng ngự đó ở trên hàng công nó cũng thi đấu chả có một cái uh, uh, tác dụng gì hết nói chung Đông Timor là một đội bóng phải nói là kém nhất tại cái Đông Nam Á hiện tại đó tính luôn cả Brunei thì đó thì uh, cũng có thể là Brunei nó còn nhỉnh hơn Đông Timor một phần nào đó nữa đó anh em đấy thì nói chung Đông Timor đến với cái giải đấu này chắc chắn tiếng cũng dự đoán rằng nó chỉ là một cái bóng lót đường mà thôi đấy thì nhìn chung anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai đội bóng này này đó thì hai đội này đã từng gặp nhau vào cái mùa SEA Games năm 2019 đó ở cấp đội tuyển U22 thì Myanmar cũng đã hạ Đông Timor với tỷ số là 3-1 thì ở cái trận năm 2019 ờ, này này đây ở trận 2019 thì anh em có thể thấy là cái thằng Myanmar nó đã có hai bàn thắng trong hiệp 1 để cho Đông Timor gỡ hòa ờ, ở cái phút 40 đó và tỷ số hiệp 1 là Myanmar ăn 2-1 này bước xem 2 Myanmar đã ăn với tỷ số là 3-1 và cái tỷ số này cũng là tỷ số cuối cùng của cặp đấu uh, trong cái năm 2019 thì chắc chắn ở mùa giải năm nay uh, ờ, U22 Myanmar nó sẽ có những cái cầu thủ chất lượng hơn nữa đúng không anh em chắc chắn là một cái uh, uh, dàn hậu thủ hiện tại một cái chiến thắng trước uh, cái thằng Đông Timor cũng sẽ là một cái điều tất yếu mà thôi đấy thì với những gì Tiến đã phân tích cũng như với cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này thì Tiến sẽ có các cái mã kèo có thể chốt cho anh em như sau anh em hợp mã trùng máu anh em có thể vào theo tiếng nha đầu tiên anh em có thể vào mạnh cho tiếng đó chính là mã kèo tài đó 1.5 cả chặn cùng với tài 3.5 cả chặn vì sao mà tiếng khuyến khích anh em vào mã tài mà lại không vào cái mã à, lại không cái bà mão ờ, mã cái mã mà mà Myanmar chấp đấy vì hiện tại nếu như uh, Myanmar mà mà nó thắng 4 không trở lên cũng như là hiệp 1 nó thắng 2 không trở lên thì không nói gì đúng không anh em nhưng mà lỡ như mà nó chặn đấu này mà nó về 3-1 hoặc là 4-1 thì chắc chắn thì cái kèo chấp nó cũng sẽ hơi khó khăn dành cho anh em mở cái kèo là chấp 2.5 đó ba một anh em cũng nghĩ kèo đúng không đó chưa chắc gì là là cái đội bóng ờ, Đông Nam Á này cái đội bóng tuy là Đông Timor nó yếu nhưng mà cũng có thể là nó sẽ có được cái bàn thắng dinh dự vào lưới Myanmar rồi sao đúng không đấy thì ở năm 2019 như anh em đã thấy hồi nãy tiếng đã phân tích thì nó cũng đã có một cái bàn thắng vào cuối hiệp 2 đó vào lưới của Myanmar thì nói chung xét về mọi mặt đấy thì ờ, cái thằng Đông Timor là nó yếu hơn Myanmar về chất lượng đội hình về phong độ về cái đẳng cấp nhưng Đông Timor vẫn ờ, là một cái đội bóng ờ, có ờ, quyết tâm trong cái giải SEA Games 32 lần này đấy nhìn chung thì tiến chốt cho anh em hai cặp mã kèo đó chính là mã kèo tài 3.5 cùng với 1.5 ở ngay trong hiệp 1 đó chính là hai cái mã kèo mà tối thiểu nhất mà tiến đưa cho anh em muốn anh em đầu tư kiếm cơm gạo hiệu quả nhất anh em thấy hợp mã trùng mã anh em có thể đầu tư theo tiếng nha còn những ai mà muốn có nhiều mã kèo để chơi hơn đó hoặc là muốn có một cái trang uy tín để chơi để nạp gút nó thoải mái là bảo mật không ai biết cũng như là muốn vào nhóm của tiến để gỡ gạt để vào bờ đó để hạn chế cái việc mà thua tha để cùng đồng hành với tiến cùng với anh em đội ngũ trong nhóm ấy thì anh em cứ ờ, đủ cái điều kiện thôi tiến sẽ đưa vào thứ nhất là có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là thứ hai là anh em phải có cái ví Momo chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 Tiến ghim ở phía dưới màn hình trong video nè hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau trong cái phần mô tả ấy. đó anh em tin tưởng thì cứ liên hệ Tiến sẽ giúp đỡ anh em hướng dẫn anh em tạo tài khoản cách chơi trên trang cách đặt kèo cách vào kèo cách nạp rút như thế nào Tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết cũng như đưa anh em vào nhóm lấy những mã kèo nó chuẩn nhất chứ giờ bóng lăn luôn ok thì anh em cần thì cứ liên hệ cho Tiến nhá Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây à, thì cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tiến ở thời gian qua đó và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là anh em sẽ thắng lớn trong cái hai cái mã kèo mà tiến đưa ra trong trận cầu này đó nếu như mà hai mã kèo này nó có gì thay đổi trước giờ bóng lăn ấy, thì tiến sẽ lập tức đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em nhé ok à, và và à, tiến cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé đó và anh em cũng đừng có quên là để lại cho tiến các lượt đăng ký theo dõi kênh à, tiến bóng đá vip cùng với hai kênh còn lại của Tiến đó chính là Tiến bóng đá và Tiến số kèo luôn nhé Ok tạm biệt anh em chúc anh em uh, một ngày mới tốt lành và hẹn gặp anh em ở những cái trận đấu tiếp theo tại cái kênh Tiến bóng đá VIP cũng như uh, Tiến bóng đá và Tiến số kèo nhé